thì chúng ta nuôi từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 này thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng ăn được trong cái bộ đề 23 này thì chúc mừng anh em nào trên kênh của chúng ta mà nuôi được cái bộ đề 23 thì chúng ta ăn thẳng con đề 87 này anh em nhé và cái chạm 8 của chúng ta là cái chạm cứng này ngày hôm nay thì nó cũng đã chiến thắng rồi phải không ạ chạm 8 của chúng ta nuôi từ ngày mùng 6 đến ngày 12 thì uh, ngày hôm nay thì nuôi ngày thứ ba thì cũng ăn được cái chạm 8 này và lô khung của chúng ta thì cái cặp uh, 0990 của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cũng chiến thắng được con 90 thì cái đường cầu lô khung của chúng ta thì ngày hôm qua mình chia sẻ cho anh em thì mình cũng nhắc nhở anh em rồi nó khá là đỏ anh em nhé nó khá là đỏ nên là anh em có thể vào lui được thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì đang có cái chạm 6 và cái bộ đề 03 anh em nhé đó thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được con đề 87 anh em nào mà ăn được con đề 87 này và con lô 90 thì để lại cho kênh một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay để kênh có động lực chia sẻ được những cái đường cầu lui chuẩn nhất để giúp đỡ mọi người vào bò anh em nhé thì uh, nói thật ra là ngày hôm nay nó ra con 87 thì cũng rất bất ngờ anh em ạ cái bộ đề 23 này của chúng ta thì uh, bộ đề 23 và cái chạm 8 anh em nhé chạm 8 thì gần đây mình bắt um, gần nhau nhưng mà nó vẫn ra được bởi nó đường cầu nó đang chạy rất chi là thông thì chúng ta cũng đã ăn được rồi thì chúng ta bỏ đi cho mình anh em nhé cái chạm 8 này cũng bỏ đi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 chúng ta ấn vào đăng ký kênh này và ấn vào like này thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì à, ăn được con nô 09 thôi đề hôm nay thì chúng ta không ăn được đó nô đề ngày thì kênh này thì chuyên chia sẻ tỷ lệ ăn cũng khá là ổn anh em nào mà đam mê thì chúng ta sang kênh này chúng ta ủng hộ cho người anh em mình anh em nhé đó soi cầu 66 kênh chính thì đây là cái biểu tượng kênh anh em nhé biểu tượng kênh chúng ta ấn vào đăng ký kênh để theo dõi khi nào mà người anh em mình lên thì chúng ta có thể là biết được để chúng ta chơi anh em nhé tham khảo rồi ok thì em cũng để ý luôn đây cho mình này đường cầu đề ngày thứ tư này lùi tuần này mình sẽ tiếp tục chia sẻ chạm cho anh em chạm của chúng ta ăn khá là ổn luôn không phải suy nghĩ gì cả phải không ạ thứ ba này và thứ năm giải 3 và giải 5 anh em nhé anh em lấy hai con đầu tiên chúng ta ghép vào chúng ta có đề lui tuần của ngày thứ tư này ghép lần lượt của chúng ta thì có 11 này 66 này 161 chúng ta kết hợp chạm và cái bộ đề để chúng ta lui anh em nhé thứ tư ngày mùng 8 tháng 2 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 13 thì chúng ta ăn được cái chạm 1 này tiếp tục ngày thứ tư đề 41 ăn chạm một tiếp này ngày thứ năm đề về 16 thì chúng ta ăn chạm một và ăn thẳng con đề 16 này trong bộ đề 11 này anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần thứ ba này thứ tư ngày 15 tháng 2 này chúng ta tiếp tục có chạm 1 và bộ đề 12 anh em nhé bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này và 676 để chúng ta lùi tuần thứ tư ngày 15 tháng 2 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 71 thì chúng ta ăn được còn đề 71 này và ăn chạm 1 và ăn bộ đề 12 này tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này đề về 81 thì chúng ta ăn được chạm một tiếp thứ tư ngày 22 tháng 2 thì chúng ta tiếp tục có cái chạm 1 và bộ đề 01 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 để chúng ta lui tuần thứ tư ngày 22 tháng 2 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 15 thì chúng ta ăn chạm 1 và ăn thẳng con 15 này trong bộ đề 01 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật này đề về 60 này ăn tiếp con 60 anh em nhé thứ hai thứ ba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 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 43 thì chúng ta đã ăn được con đề 43 này trong bộ đề 34 tiếp tục ngày chủ nhật này đề về 18 này thì chúng ta ăn tiếp với chạm 8 anh em nhé thì những cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em thì mình cũng đều test qua hết rồi thì anh em nào mà chơi thì chúng ta lên vào các cái chạm anh em nhé ngày thứ tư đề về 87 ăn, ăn tiếp chạm 8 này anh em này thì cái tuần này của chúng ta thì ờ, đường cầu đề của ngày thứ tư thì chúng ta có cái chạm 2 và tiếp tục là cái bộ đề 23 anh em nhé chạm 2 bộ đề 23 để chúng ta nuôi ờ, đến thứ tư tuần sau ngày hôm nay thì nó ờ, ra con 87 rồi thì anh em cũng có thể là vào được dàn 8 số này kết hợp với chạm 2 của chúng ta thì nó chỉ có hơn 20 số thôi anh em nhé đó anh em trùng cầu thì chúng ta vào không trùng cầu thì thôi về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta thì đang ăn rất chi là thông phải không ạ lô khung khá là đỏ luôn thứ tư ngày mùng 8 tháng 2 này xoay 3 chúng ta lấy con cuối cùng và con đầu tiên bộ số thứ tư và bộ số thứ năm hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau lô khung 3 ngày chơi thứ năm này thứ sáu này và thứ bảy cặp 535 để chúng ta khung 3 ngày cho mình thứ năm thứ sáu thứ bảy anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 53 này nó ăn được con 53 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 15 tháng 2 thì chúng ta có cặp 636 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 36 anh em nhé 36 của chúng ta về ở giải 5 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 22 tháng 2 thì chúng ta có cặp 232 này để chúng ta nuôi thứ 5 thứ 6 thứ 7 ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 32 này anh em nhé ăn được con 32 32 của chúng ta về dạy 5 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 thì chúng ta có cặp 979 này để chúng ta nuôi thứ 5 thứ 6 thứ 7 ngày đầu chúng ta không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 97 97 của chúng ta ăn được hai nháy anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thì đường cầu này nó đang chạy khá là ổn anh em ạ thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 99 và 44 anh em nhé khung 3 ngày cho mình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 thì cá nhân của mình thì lúc nào cũng khuyên mọi người là vào cái chạm cho nó chắc chắn bởi vì là cái tỷ lệ nhiều số lúc nào nó cũng sẽ chiến thắng hơn là những cái dàn ít số anh em nào mà trùng cầu thì chúng ta vào những cái đường cầu của mình chia sẻ không trùng cầu thì chúng ta chỉ lên dừng lại mức độ tham khảo thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em đều là dự đoán ra hay không là do hội đồng chủ số nó quay anh em nhé đó về cái chạm 2 này và cặp lô khung 3 ngày của chúng ta là 99 và 44 chơi thứ 5 thứ 6 thứ 7 cho mình